rồi à, chú linh hỏi con này con tên là gì long tên là long hả con học lớp mấy rồi lớp hai con có muốn mẹ mình lấy chồng không dạ muốn nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai ở với bà ngoại rất là may mắn à, có thể cái đường tình cảm mình chưa có chưa có tìm được một cái đối tượng nhưng mà yên tâm em còn rất là trẻ mới có 28 tuổi thôi tương lai còn rất là dài và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất chị mong là em <laughs> sẽ chạm tay được đến hạnh phúc của mình xin mời bạn Dạ em chào quý vị khán giả, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh Chào bạn bạn giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ em tên Đào, năm nay em 28 tuổi à, Đào đang công tác ở đâu? Em ở nhà em buôn bán ẩm thực đó chị Quán ăn hay em ẩm thực hay? Dạ ừ, Rồi bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha Mời bạn trai Chào bạn Chào anh Linh Nhiều quà quá Anh tên gì? Dạ em là Lê Hoàng Vinh, năm nay em 37 tuổi Hoàng Vinh làm nghề gì? Dạ em là tổ trưởng tổ bảo vệ ngân hàng sa băng có thể giới thiệu sơ cho bạn nữ biết uh, hiện nay cuộc sống như thế nào à, em thì uh, đã có một lần uh, lập gia đình và đã ly hôn được uh, gần 3 năm và đã có một cháu hiện tại đang ở với uh, mẹ của cháu cháu lớn chưa dạ năm nay được 8 tuổi không rồi đó là sơ yếu của chàng trai bên đây còn cô gái thì sao đào mình có bao nhiêu mối tình rồi dạ em có một mối tình mà cũng đã kết hôn mà cũng đã gãy đổ à là bạn cũng đã kết hôn một lần rồi bao dạ. lâu rồi bạn Cái, chắc gãy đổ cũng được 7 năm rồi đó chị có nghĩa là lúc đó mình lấy lấy lập gia đình là còn trẻ lắm bây giờ mình 28 7 dạ. năm là 21 tuổi là đã, đã đã đã chia tay rồi dạ. vậy là chắc là chưa có em bé hả dạ có rồi chị có luôn rồi vậy ừ. em bé bao nhiêu tuổi bé trai 7 tuổi chị vậy lý do tại sao mình chia tay anh gia trưởng với lại không biết quan tâm tới vợ con ừ. cứ đi ăn nhậu về là, là à nã vợ con rồi à, bây giờ mình à, mình mong muốn à, tìm được một một nửa của mình hiện tại cái cái chuẩn như thế nào chỉ mong muốn cái à, cái người sau của em là không gia trưởng đừng có keo cười kiệt với lại à, biết quan tâm chăm sóc gia đình như lại à, yêu thương mẹ con em ừ. những ưu điểm của bạn là gì em rất thích nấu ăn thích nấu ăn dạ điểm yếu của mình là gì em rất dễ xúc động thường những người rất là tình cảm hay là như vậy đó một lần là lỡ đò rồi chúng ta sẽ rút kinh nghiệm gì ra để ờ, chuyến đò sau cho nó trọn vẹn đi đến nơi đến chốn à, em với bạn bên đó thì cũng đã có một lần đổ vỡ rồi nếu mà có duyên thì ha, hai người gặp nhau thì sẽ cùng nhau vun đắp hạnh phúc mỗi ngày nó sẽ tốt đẹp Thế hơn cần, cần người phụ nữ thế nào cần phụ nữ ờ, hiền đảm đang biết tôn trọng người lớn và lo lắng cho gia đình từ ngoại hình ngoại hình dễ nhìn là được bạn có những tật xấu gì có thể nói cho bạn kia biết luôn xấu thì em ngủ hơi hơi ngáy một chút anh ngủ ngáy hả hơi ngáy thôi anh mới làm mệt lắm thì mới ngáy anh rồi tật xấu gì nữa dạ hơi em thì em hơi nóng tính một chút à, cái đó là phải rút kinh nghiệm đó dạ nóng tính có nóng gia tính. trưởng không bạn dạ không chị ơi Hãy bạn nói cái công việc bạn làm ẩm thực là cụ thể là bạn làm Em uh, buôn bán điểm tâm sáng tại nhà á chị Có bữa thì em bán phở, có khi em bán cơm chiên nhân châu ừ. Tùy mỗi ngày em đổi một món mà mình là làm bán ăn sáng hay là bán cả ngày buổi sáng em bán ờ, đồ ăn sáng còn chiều trưa thì em bán đồ ăn cho mấy đứa học sinh chà vậy là cực lắm làm quần quật suốt luôn ha dạ ba giờ sáng đã vậy mình làm bà mẹ đơn thân như vậy thì rất là giỏi đi ừ. bạn có thể nấu được tất cả bao nhiêu món cũng nhiều hả chị món nhậu em cũng làm được vậy hả dạ anh có những cái ờ, sở trường nào thì em biết uh, nói chung hát thì cũng được mà không có hay thôi kệ đâu cứ không hay mà không bằng hay hát cứ uh, coi như món quà gặp mặt đi mình hát cho bạn nữ bên đây nghe một câu bạn bên đây buồn lắm không có cười hát bài uh, lâu đài tình ái hát rồi. hát một đoạn anh sẽ vì em làm thơ tình ai anh sẽ gom mây kết hình lâu đài Đợi chờ một đêm trăng nào tới Đợi chiều vàng hôm lên làng tóc Đợi một lần không gian đổi mới Đón hai đứa chúng ta mà thôi Chút xíu đó, mình gặp bạn gái bên kia đó dạ. Giờ cao điểm mà chuẩn bị bấm nút hát bài này nha Hôm nay à. anh có đi với người thân của anh không? Dạ em đi với chị gái của em Chị gái hả? À, chúng tôi muốn à, nói chuyện một chút xíu với chị gái à, Xin chào MC Nguyễn Linh với lại à, Cát Tường Dạ Chào chị à, giữa cuộc trao đổi nãy giờ thì chị à, cảm nhận thế nào về à, cô gái bên kia à, cô gái cũng à, dễ thương thấy ăn nói cũng duyên dáng ừ. cũng hiền lành chị có lo lắng là nếu như em chị đi một bước nữa là nó như thế nào không? Nếu mà hai bên mà tìm hiểu nhau nó chín chắn hơn để bước đi một bước nữa thì càng tốt. Dạ. Yeah. Dạ. À, xin hỏi bạn gái bên kia là bạn còn một người con 7 tuổi nhưng mà có đồng ý để mẹ bước thêm bước nữa không dạ bé cũng đồng ý anh linh hôm nay bạn đến đây với ai dạ em đi chung với uh, hai người em gái của em với lại con của em à có con đi nữa hả đâu con bạn đâu à cái trai ngồi đó phải không chào con chào hai em dạ em chào chị uh, cá tường và anh nguyễn linh bạn chào anh chào bạn thấy um, à. anh này sao được không dạ anh này cũng được anh cũng hiền anh hiền có đáp ứng cái ờ, những cái ờ, yêu cầu của chị em đưa ra được không? Dạ, theo em nghĩ thì à, anh cũng được 80% Và điều cái cửa ải mà cái vượt qua được đó chính là con của chị ấy Rồi chú Linh hỏi con này Con tên là gì? Long Tên là Long hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2 Con có muốn mẹ mình lấy chồng không? Dạ muốn <laughs> nếu mà mẹ đi lấy chồng rồi con ở với ai con ở với bà ngoại con nhìn chú này con thích không thích cảm ơn con chị nghĩ là em rất là hạnh phúc yeah. Dạ. rất là may mắn à, có thể cái đường tình cảm mình chưa có chưa có tìm được một cái đối tượng nhưng mà yên tâm em còn rất là trẻ mới có 28 tuổi thôi tương lai còn rất là dài và chị tin chắc chắn rằng đến một ngày nào đó gần đây nhất chị mong là em sẽ <laughs> chạm tay được đến hạnh phúc của mình à, con trai rất là dễ thương đó là cái động lực cho mình cái tường hay cảm động lắm à, mỗi lần mà thấy một cái người đồng cảm nào như vậy là cái tường cũng khóc và tôi tin rằng à, những người phụ nữ luôn luôn mạnh mẽ trong những hoàn cảnh thế này à, những giọt nước mắt đó nó sẽ là những động lực để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp yeah. Dạ. hai khóc rồi à, chị sẽ xem anh ấy nhưng mà chị không biết là bạn trai bên này có phù hợp với với, với em hay không nhưng mà chị tin chắc chắn rằng à, em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình dạ yeah, em cảm ơn chị cười lên cười tươi lên có con trai rất là dễ thương dạ, em chào chị dạ chào anh em có món quà em gửi cho chị à tưởng đâu tặng lộn người chứ cảm ơn anh gửi anh à, quyền linh à, cảm ơn bạn nhiều nha à, hồi nãy giờ là là cũng xúc động quá nên không muốn nói được gì nhiều à, anh à, nếu mà bây giờ mà mình hợp nhau đó thì theo anh nghĩ thì bao nhiêu lâu mình có thể tiến tới hôn Chắc nhân được? Trong khoảng một năm á chị. Trong khoảng một năm. Bây giờ anh cũng có con rồi, à, bạn gái bên đây cũng có con rồi, thì à, nếu như mình lấy nhau anh có muốn có thêm con nữa không? Dạ điều đó thì chắc chắn phải có chị. Chắc chắn phải có. Anh không ngại ta nói con anh, con em, con chúng ta vậy ta. Dạ không vậy nếu mà mình chấp nhận đến với nhau thì nói chung con thì con con qua cũng là con hết. Nãy con nó ở với ngoại nhưng mà à, bản thân tường không thích điều đó con phải đi theo mẹ phải có cha có mẹ anh có thể chăm lo được cho bé không dạ điều đó thì ờ, trong khả năng của em là chăm sóc được anh nói gì một câu với bé em nghe thử rồi mới làm mai được à, chú hứa à, thương con lo cho con trong uh, thời gian sắp tới cảm ơn chú rồi cảm ơn anh rồi chúng ta kéo màn lên để hai người có thể gặp nhau và cùng à, chia sẻ với nhau anh và chị sẽ có hai phút hai phút bắt đầu nãy giờ mình ngồi cách nhau bức màn anh cũng tâm sự rồi em nghĩ gì về anh thì em thấy anh cũng ờ, chân thật mà thấy ờ, tương tá thì cũng tương xứng với em rồi đó cảm ơn em theo quan điểm của em ờ, trong cuộc sống là mình cần điều gì nhất trong ờ, cuộc sống vợ chồng? Em cần một người chồng biết cách sống và biết quan tâm tới gia đình. Mỗi người đàn ông của em quan tâm gia đình là em ấn tượng như là anh Nguyễn Linh. Cảm ơn bạn. Nhưng mà anh cỡ khoảng cỡ 80 ờ, giống như anh Quyền Linh là ok rồi. Okay. Anh cũng cũng có cũng có ý nghĩ như em cũng muốn mong tìm được một người bạn và một người vợ dạ. cũng biết chăm lo cho gia đình và à, lúc nào cũng biết nghĩ gia đình chia sẻ với mọi người và kính trên người dưới là điều anh à, quan tâm nhất những chuyện đó là đó là em làm được hết ok thì anh nghĩ với anh với em thì cũng có duyên gặp nhau ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái cuộc hẹn hò dạ. và sẽ cùng nhau vượt qua những cái thử thách mà nỗi đau mà anh với em phải gánh chịu trong thời gian qua dạ nãy anh quyền linh có nói á, là khi nào em với anh nhìn mặt nhau đó anh hát bài gì đó anh hát đi <laughs> anh sẽ vì em làm thơ tình ai anh sẽ gom mây kết hình lâu đài Đợi chờ một đêm chẳng nào tới Đợi chiều vàng hôn lên làng tóc Đợi một lần không gian đổi mới Đón hai đứa chúng ta mà thôi 13 tiếng đếm Chúng ta sẽ quyết định Và tôi nghĩ rằng những giây phút này là giây phút hết sức là thiêng liêng với hai người Để chọn người đi tiếp cái con đường của mình còn lại Là điều quan trọng lắm Suy nghĩ cho kỹ Lâu đài tình ái có được xây hay không? Một Hai ba chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau xinh đẹp về bán cơm chắc đắt lắm nè <laughs> dạ đúng rồi đúng, đúng rồi về phụ bảo bán cơm bảo vệ luôn nha bậy bậy à giờ về phụ là nhiều khi bán ế <laughs> trời ơi chị bảo, bảo vệ, cứ làm bảo vệ bên đây ta bán cơm ta cứ bán cơm chứ mà về phụ rồi chừng bán không đắt nữa đâu con thấy vui không con hả con trai chúc gì với mẹ với chú đi chúc mẹ chú được hạnh phúc hay quá à, chị xin lỗi nhưng mà ba mẹ em đâu ờ, ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á. từ đó thì em ở với ông bà ờ, ba em thì ở gần ờ, với lại nhà nội á còn mẹ em thì em cũng không biết nữa không biết ba không nói cho luôn em có biết mặt mẹ em không cưng à, dạ không à Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Y đen đen luôn, đen y chang như tôi luôn. Rồi mình ngồi nè. Mời bạn nam. Rồi, mời đi em. Dạ, cho em chào. Dạ, lần đầu tiên cho em xin chào uh, quý khán giả thân thương nhất ạ. À. Rồi, ngồi xuống đi em, ngồi xuống mời bạn gái giới thiệu về mình Dạ, em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh Em tên là Ngọc Diễm, năm nay 25 tuổi và em hiện đang sinh sống tại Bình Thuận ạ à. Em làm gì ở Bình Thuận? Dạ, hiện tại thì em đang làm đầu bếp ạ à. Đầu bếp hả? Ừ. Mời anh trai bên kia à, Lời đầu tiên em xin chào ờ, anh Quyền Linh ờ, dễ à. thương và chị Nam Thư rất xinh đẹp ạ à. Dạ Đó là bạn gái ở bên kia, em tên là Nguyễn Văn Em ở Quảng Bình, em uh, uh, sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ à ừ, làm dạ. gì dạ em làm bên ờ, vận hành xe nâng ạ vận hành xe nâng đàn gái cho ờ, đàn trai biết ưu điểm và khuyết điểm trước đi à, dạ ưu điểm của em á, thì là à, nấu ăn ngon nè à, có kinh nghiệm chăm sóc người già và trẻ nhỏ à, em thì cũng hiền lành vui vẻ Em à, ưa thích thì à, chơi những trò chơi à, cảm giác mạnh nè, không sợ ma. Về khuyết điểm của em thì em rất hay ngủ nướng, thường hay nấu ăn theo tâm trạng lắm. Vậy ví dụ ngày đó mà em buồn đi, em nấu món gì? Em cũng nấu bình thường lắm nhưng mà không có được ngon như lúc bình lúc vui. vui vẻ thôi. À, dạ. em nói là em không sợ ma dạ đúng rồi ạ lúc mà em hồi em đi làm á là ừ, buổi tối thường thường hay về vào lúc ờ, bảy tám giờ á đường đó rất là vắng mà đi qua hai cái nghĩa địa là em không có cảm giác gì hết mời em trai ưu điểm của em á là em ờ, sống có tình cảm à, chân thật em ờ, sống tự lập trách nhiệm với gia đình em là một người mẫu đàn ông của gia đình em tự cảm nhận em là như vậy còn cái khuyết điểm của em là em dễ xúc động em dễ cảm xúc á À, em có một cái trên TV có một bộ phim nào mà rất là buồn đó, tự nhiên là em cảm thấy em xúc động. Đúng rồi. Mình à, anh cũng dạng người như em đó. Thấy vậy thôi chứ xem những cái bộ phim nào nó cảm động là mình ngồi tự nhiên nước mắt mình rơi hay thấy hoàn cảnh nó tự nhiên cái con người mình nó khác liền nó cảm động liền. Em có mấy mối tình rồi? Um, em xin thưa với anh là em được có một mối tình thôi. Kéo dạ. dài mấy năm? Dạ một tầm 4 ờ, năm tháng thôi. Nhưng 4 mà, năm tháng à hả? Dạ nhưng mà chia tay uh, Ờ, khoảng ờ, gần một năm rồi anh sao phải chia tay dạ em quen cái người đó là hai cùng một tuổi ở ngoài quê của em á là đa số là nhiều người người ta lấy nhau một tuổi trong cái làng đó luôn là hai người lấy nhau một tuổi gọi là bị sát anh tức là một sáng. người dạ tức là một là đúng một tuổi là cứ lấy nhau có tầm ờ, bốn năm mươi tuổi là người này không bị bệnh là người kia bị bệnh mà không bị bệnh là bị mất là 15 cặp mà quen là chứng kiến là đều bị vậy trong gia đình em là hai người cùng bị như vậy rồi cùng một tuổi luôn là ờ, bà ngoại của em với là dì của em cho nên trong nhà cũng sợ tức là quen bốn năm tháng xong biết cái tuổi đồng bằng tuổi là không quen nữa luôn dạ em bên kia mấy tuổi vậy dạ em 25 tuổi ạ à. đây mấy tuổi vậy dạ em ờ, năm mươi ba tuổi 31 với 25 gì khác tuổi xa rồi không sao Mình làm tiếp đi Bây giờ à, bên đây có mối tình mà có năm sốc 4 năm tháng là chia tay rồi Bên kia mấy mối tình Dạ em chưa có mối tình nào hết à Đó giờ chưa yêu ai luôn hả dạ, chưa à. Thì có nắm tay ai chưa Dạ vẫn chưa à. Chưa luôn dạ, chưa nắm tay chắc chắn là chưa hôn nay đúng không Dạ đúng là <laughs> Nhưng mà giống như em đi học rồi lúc đó em có thích bạn nào không Dạ cũng không mà Ừ, nhà em á, thì rất là khó ừ. lúc mà đi học á, thì không cho quen ai hết á nhưng mà lúc mà em có thích ai không mà thích rồi em không nói luôn hả dạ em thì cũng không thích ai hết tại vì lúc đi hồi lúc mà em đi học á, thì tính tình em thì cũng giống như con trai á rất là phóng khoáng với lại cũng hơi nghịch ngợm lắm em có cảm nhận là có bạn trai nào thích em không chắc không có chị à. dạ tại vì em chơi với con trai trong lớp không mà à. Ờ chắc chưa có duyên thôi em ơi mà là tức là gia đình mình khó là ba mẹ rất là khó hay sao dạ không ông bà quản nghiêm á à vậy là em sống nhỏ lớn với ông bà hả dạ đúng rồi à, chị xin lỗi nhưng mà ba mẹ em đâu à, ba mẹ em ly hôn từ lúc mà em mới 5 tháng á từ đó thì em ở với ông bà vậy em có liên lạc gì với gia đình không với ừ. ba mẹ không ờ, ba em thì ở gần ờ, với lại nhà nội á còn mẹ em thì em cũng không biết nữa ủa à. giờ hôm nay mở với ai giờ em, em với ở với ông bà nội đúng dạ không? đúng rồi ạ Ông bà nội hả? Dạ Ông bà nội năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà em thì 72 còn ông em thì 74 ạ à. Thì chắc ông bà nội cũng nôn rồi đúng không? Cũng muốn lấy chồng để thấy ờ, cháu mình ổn định rồi đúng không? Rồi Chào đàn gái Dạ chào anh Cô gái rất là xinh Em ở với ông, ông bà ông bà nội Dạ đúng rồi Từ hồi nhỏ tới lớn luôn Dạ đúng rồi Rồi không gặp ba mẹ luôn Dạ có gặp ba nhưng mà không có gặp mẹ Thì dạ. ba có lo chăm sóc gì cho em không dạ ba thì có gia đình riêng thì ba cũng lo cho gia đình riêng của mình trời ơi còn bên ngoại có lo gì dạ không bên ngoại thì uh, em cũng không có liên lạc cũng không biết phía bên đó. không biết ba không nói cho luôn em có biết mặt mẹ em không cưng à, dạ không à trời ơi có bao giờ em nằm mơ em tưởng tượng ra mẹ em chưa ừ dạ vẫn chưa luôn ạ à. tại vì uh, ở với ông bà thì em cũng quen rồi nên em cũng không có nhớ về mẹ nữa thiếu vắng tình yêu của mẹ cũng không có ba luôn chia sẻ với em điều này nha dạ tội nghiệp quá không có người yêu nữa chưa có người yêu quên chưa có người yêu sắp có người yêu bây giờ muốn có người yêu thế nào một anh chàng uh, chững chạc biết chăm lo cho gia đình nè hiếu thảo anh ấy uh, là phải uh, chiều chuộng nói chung là phải chiều chuộng vợ con chiều chuộng vợ con dạ. và đặc biệt là chung thủy không lăng nhăng em thì không thích lăng nhăng à. anh nghĩ bên đây anh cũng hiền đó một chút uh, hỏi coi sao à, em có điều gì không thích người đàn ông không tính gia trưởng không trung thực anh rồi bên đây thật tình lắm dạ. à, không hút thuốc ừ, nhậu thì ít thôi à, ít dạ. thôi được rồi nãy giờ bên đàn gái đưa ra như thế em cảm giác là mình được bao nhiêu phần trăm à, em cảm nhận là em một trăm phần trăm tại vì em là em dư để bao hết những cái lời bạn gái nói rồi, dạ. chúc mừng luôn. Dạ. Cái gì tới 100% luôn hả? 100% luôn. Hồi đó là em gái của em là lấy chồng ngoài Hà Nội là ba em đi biển mà em thì bị bệnh ở nhà. À, cho nên là một mình em đại diện cho ba và mẹ, một mình em dẫn em gái này, em ra ngoài Hà Nội là họ chồng cho em gái của em luôn. Ừ. Cho nên là em cảm thấy là em có trách nhiệm cho gia đình rất là nhiều. Ừ. À. Và đã lúc ta phải có trách nhiệm với chính mình và vợ của mình ha. Dạ chào anh dạ em chào chị cái mẫu hình bạn gái lý tưởng mà mà anh anh mong muốn là sao dạ cái mẫu bạn gái của em mong muốn đó là biết hiếu thảo với ba mẹ dạ à, sống có tình cảm chân thật dạ à, biết chia sẻ dạ chị vậy thôi à, cái cái mẫu hình mà bạn gái mà bây giờ nãy là mình nói về tính cách rồi ha dạ. còn bây giờ là về ngoại hình anh mong muốn một người như thế nào dạ ngoại hình là bạn gái đã cao một m sáu trở lên là được 60 Dạ tại vì em cao mét 73 rồi 73 Dạ em rồi. muốn cho hai bên cho tương xứng Em cao mét mấy bé? Chị thấy em cao lắm luôn á Dạ mét 65 mà Trời dư xăng okay. cao hơn Thư luôn okay. á Chị Nam Thư cho em hỏi là bên cái bàn gái có sông không ạ? À? Có hình xăm không dạ. hả? Bé em có hình xăm không cô? Dạ không à Không có hình xăm, điểm à, không thích ở bạn gái nữa là gì? Cao. Bạn gái là cái tính ờ, lăng nhăng là em thích Còn ngoại hình, ngoại hình Người có da có thịt xíu là được rồi Có da có thịt đúng không? có da có thịt có ai cũng có da có thịt hết trơn à, không ai mà không có rồi bây giờ mình sẽ gặp à, đại diện gia đình hai bên ha hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với lại bà nội cô dượng và em họ của em bà nội dạ con chào bà nội nội nội thấy gì sao à, tôi thấy à, cháu trai này thì cũng được hiền lành à, tôi cũng là bà nội của cháu diễm dạ. à, tôi cũng à, mong sao cho cháu tôi được hạnh phúc à, tôi à, rất vui rồi à, cháu tôi thì nó hồi nhỏ thì nó sống với tôi hồi mới có năm tháng mấy à, à tôi nuôi nó tới giờ à, cũng cho ăn học rồi đàng hoàng rồi hiện tại bây giờ là cháu là ở nhà à, bán bán quán rồi với tôi rồi à, cháu thì rất hiền và cũng có hiếu với ông bà à, tôi xin chuyển lời cho cho, cho rể em xin chào à, chương trình à, em cũng xin tự giới thiệu luôn em là dượng là dượng rể hay bà xã em ngồi bên đây bạn trai này của con là nói có cảm xúc thì à, theo dượng thấy là rất là tuyệt vời dượng cũng là người à, cảm xúc nặng nói chung là diễm thì à, sống với cô dượng lúc cô dượng còn sống với ông bà nội 19 năm sau đó cô dượng mới ra ở riêng thôi thì cũng cầu mong sao à, con à, và bạn con có hạnh phúc thì dượng nói chung là dượng sẽ lo hết tất cả à, xin cảm ơn chương trình bên nội dượng này kia rất là thương cho thấy được rằng là em gái rất là ngoan luôn được tình yêu thương của ông bà nội dượng rồi em trai em đi với ai vậy Dạ, hôm nay em đi với uh, ba mẹ À, chào cô chú. Dạ, tôi xin phép uh, chào uh, hai MC, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của em Văn, đây là bố của uh, em Văn. Hôm nay đến uh, hôn trường đây uh, tôi uh, rất uh, vui mừng. Ê, tìm một nửa yêu thương uh, cho uh, cho con, cho cháu. Mẹ uh, thấy cô gái bên đây cũng uh, cao ráo, dễ thương thì à, nghe nói qua đó thì ở với ông bà nội chi thì cũng cũng cũng dễ thương thôi chứ còn à, con trai của của cô bên đó là cô không phải là khen đây nhưng mà con trai của cô là bốn đứa như đứa nào cũng còn nết con ai hết lo cho gia đình giỏi lắm đi lao động thì lương bổng thì à, năm bảy triệu đó sau đi vợ chồng thương yêu nhau thì thì về tính toán làm ăn thêm cho con con của cô là đứa nào cũng giỏi hết từ a đến z là việc gì gì cũng làm được hết sẽ, sẽ lo cho em một gia đình giỏi lắm có gì uh, xin uh, hai em chi là tạo điều kiện giúp đỡ cho hai uh, cháu dạ rồi. dạ con cảm ơn cô bây giờ thì uh, mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nam thư ha dạ mở rào em cũng có món quà để tặng anh ạ à. mong rằng à, em sẽ lúc nào cũng tươi xinh như cái bông hoa này vậy à, em cảm ơn anh ạ à. à, quà của em á là mứt xoài mứt này là do em tự làm á còn nếu mà anh muốn cách sử dụng á thì anh có thể gọi cho em rồi ok em bây giờ hai hai bạn mình à, nói chuyện với nhau ha em làm uh, đầu bếp đúng không em ạ dạ đúng rồi em làm đầu bếp là em làm ở ngoài bình thuận luôn hay là em ở dạ em bà em có mở một quán ăn á khi xưa thì em làm nghề khác em làm văn phòng cho một công ty may nhưng mà khoảng thời gian sau này á, một năm trở lại á, thì uh, bà em á, thì cũng lớn tuổi rồi nên cũng muốn là em về phụ với gia đình là em quan điểm gì về tình yêu yêu một lần thì phải cho đáng phải tìm đúng người phải là chín chắn nè khi mà yêu thì phải đặt ờ, hôn nhân lên làm đầu không phải là quen rồi coi thử là như thế này với kia ông ấy thì bỏ ừ, như vậy thì em không được em muốn là ừ, phải có một kết quả rõ ràng dạ trong đó có sự chung thủy uh, chân thành và có cái sự chia sẻ với nhau nữa đồng cảm với nhau nữa uh, mới mang đến cái hạnh phúc suốt đời đó. anh thấy em như thế nào ừ. có đạt cái tiêu chuẩn của anh không ạ à? anh thấy em ờ, rất dễ thương ngoài hình anh thấy là ok rồi à, <laughs> đúng dạ, anh xinh đẹp trong mặt của anh là được rồi mình hẹn hò thế nào em ờ, ở bình thuận là ở cái huyện nào hay là cái xã nào à em ở huyện đức linh à giáp với lại uh, xuân lộc đồng nai á à. xuân lộc đồng nai là cẩm mỹ đi lên á à, long giao đi lên á à về là rồi, à, anh có lên cẩm gần này nữa là đi cái hướng này Về là đi hướng bà rịa đi lên đúng rồi dạ dạ đúng rồi anh em có đi ờ, xe buýt đi lên cẩm mỹ ờ, đồng, đồng nai rồi vậy là phải đi lên có xe buýt nữa là được rồi dạ thì em ở đó tiền xe buýt á công ty của anh là rất là dễ một ờ, tháng là được nghỉ 4 ngày nhưng mà cái thời gian nó là không nhất thiết phải là chủ nhật nói chung cái ngày nào mình nghỉ thay vì một tháng là mình nghỉ 4 ngày mình dồn 4 ngày vô luôn là mình nghỉ nói chung hẹn hò người yêu là rất thoải mái còn có lúc mà ví dụ mà em cần cái lúc nào trong một tháng đó ngày nào thì anh chị cần nói với sếp anh một tiếng là anh có thể đến ờ, thăm em dạ à. em thì cũng không sợ yêu xa đâu không có người yêu mới đáng sợ thôi Đúng rồi người ta nói người ta không thích yêu xa nhưng mà anh rất thích yêu xa anh muốn sự cảm nhận anh muốn sự giống cái anh thích đi du lịch á anh muốn thích đi ở đây đó để cho biết nếu như tiến tới hôn nhân thì ờ, con cái như thế nào Thế anh thì anh thích con trai hay là con gái? Nói chung là con trai con gái gì cũng là con hết Con của chúng ờ, chúng ta hết em cũng Đó. vậy nhưng mà uh, về mà giáo dục trẻ nhỏ thì em cực kỳ nghiêm khắc ừ, cực kỳ giống nghiêm như anh hết dạ. giống như anh luôn nói chung là giáo dục con cái nói chung là sau này em có con uh, chúng ta có con là cái giáo dục con cái là để anh lo cho anh lo cho từ A đến Z luôn con là cái. chăm con luôn chăm con luôn ồ oh. đói ca đâu bây giờ chăm con biết hát ru con không dạ yeah. <laughs> cái cái đó giờ em hình như em thuộc lắm anh à. em lên chương trình em muốn gửi ờ, đến ờ, quý khán giả một bài hát à, với lại anh chị hai anh chị mc với là bạn gái bên một bài hát mang tên là ở hai đầu nỗi nhớ nhạc của phan huy điệu có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ có khoảng bánh bóng nào sâu thẳm hơn tình yêu ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm cảm ơn cảm ơn bạn ở hai đầu nỗi nhớ ha nhưng mà hai bạn cũng ở gần chứ không phải ở xa lắm đâu sáng đi xe buýt chiều đón xe buýt về cũng được em gái có một cái ờ, bài hát nào gửi tặng lại chàng trai không à, em cũng xin gửi anh một bài hát Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu Và sẽ yêu ai đó thật nhiều Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh Làm trái tim này thật mong manh Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui Và có khi cho đến trọn đời Những ai hay ngờ bóng một ngày mới xa Tình yêu khiến cho lòng mê say Có những lúc em vù vờ suy nghĩ Có những lúc em lại thẫn thờ Những bối rối cứ đồng đầy trong trái tim em từng ngày Chỉ cần anh biết rằng tự tận sâu trong đáy lòng Bao nhiêu nhớ thương dành cho riêng mỗi anh người đã đến trong đời Và làm cuộc đời em tươi như chơi vơi rồi tưởng đến nhớ mong lòng còn bao nhiêu vấn vương Bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau Và chờ đến bao giờ Lòng còn tồn tại nhưng bất ngờ Vì anh là của em yeah. Dạ. Bây giờ hai người bước tới nắm tay nhau Và nói cho nhau những cái suy nghĩ của mình Những cái cảm nhận của mình Và mong muốn điều gì với đối phương Nắm tay nhau Đó Nhìn thẳng vào mắt nhau Chúng ta có 30 giây để nói về những tình cảm của mình với người đối diện chào Trần tay là, à, chúng ta gặp nhau đây cũng Âu cũng là cái duyên cho nên là à, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội à, anh không hứa sẽ mang lại sự giàu sang cho em nhưng ở chương trình này với sự chứng kiến của quý vị khán giả thân thương anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc của chúng ta suốt đời anh gái nói gì đi nắm tay nhau đừng buông tay ra thử cảm nhận về nhau thật sự là đến chương trình này cũng mong là có một người người yêu một người chồng à, để mà chăm sóc và quan tâm cho mình ở khoảng thời gian sau này nên đến đây với một ờ, tấm lòng mà thật sự là nghiêm túc và em cũng muốn là uh, chúng ta cho nhau một cơ hội à, cảm ơn em à, anh Quyền Linh cho em à. xin một phút được không ạ được đây Chị trong nha. bó hoa có một bức thư ừ. đây em đọc đi bé cái thư này là hồi đêm anh viết cả đêm đó Để dành tặng cho em đó Thức cả đêm viết ra hả? À, dạ, thức cả đêm viết Chào em cô gái đến từ tương lai Em mà Chúng mình gặp nhau đây Âu cũng là cái duyên Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta đã có cơ hội gặp nhau Mong rằng chúng ta hãy trân trọng và tìm hiểu một cách nghiêm túc Em mà duyên này bạn muốn hẹn hò tạo Phận này là do người chọn Và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt ngay từ ngày này, giờ này, phút này, tại chương trình Bạn muốn hẹn hò cùng với sự chứng kiến của vũ nhiệt tình của quý khán giả thân thương nhất, đồng hành cùng với hai anh chị MC rất dễ thương và duyên dáng, đặc biệt có sự góp mặt mong đợi của người thân hai bên. Em mà, anh không hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang, nhưng anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời. Những câu từ này không được trau chuốt cho lắm, nhưng nó sẽ là tất cả chân thành nơi anh. Em hãy tin tưởng nơi anh và hãy cho anh một cơ hội em nhé. Gia đình hai bên đang mong chờ niềm vui từ chúng ta đó Trên thư Nguyễn Văn gửi người con gái Anh thương Để tay vào nút bấm đi các bạn Tem giờ phút thiên liêng này Hai trái tim có đồng đều với nhau hay không nhá Sau 3 tiếng đếm 3 2 1 đẹp lắm Nắm tay nhau đi Nè Xin phép ông bà Xin phép gì Ông bà nội Xin phép gì bắt đầu từ đây cho tụi con hẹn hò với nhau Chính thức Tìm hiểu nhau Con cũng đến ờ, chương trình này à, Hôm nay con đến chương trình này à, Con ờ, muốn tìm một nửa yêu thương của con à, Con xin phép à, ông bà bây giờ, với gì con sẽ bảo vệ và con sẽ nói chung là con sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời ạ à. gái nói gì với em nói gì với à, ba mẹ của, bên đây của đi. bạn Dạ con chào cô chú ạ à. Con mong là sau này á cô chú sẽ tạo điều kiện cho chúng con ờ, được quen nhau Và có thể chúc phúc cho chú con được ạ à. Dạ Hôm nay à, cái sự chứng kiến của ông bà, dượng cô, ba mẹ và hai họ luôn Mình hôn cái nụ hôn đầu tiên để chứng minh cho những gì nãy giờ mình nói đi yêu thương nhau thật lòng nhá rồi mời em trai dạ con uh, xin phép uh, mời nói với lại dường cho con xin hôn à, này rồi bây giờ em là đang ờ, sống ở củ chi dạ, là em sống chi. với ai dạ em sống với là ông bà ngoại ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi dạ bảy mươi mấy tuổi rồi à, rồi ba mẹ ở đâu dạ ba mẹ em đã mất từ, ờ, từ sớm vậy là em cũng không có anh chị em gì hết hả thoại À, dạ em cũng có một người em nhưng mà cũng đã bị tai nạn giao thông mất uh, cách đây ba bốn năm rồi Mời bạn Nam. Đây, chào anh trai Ngồi đi em Dạ Và xin mời bạn nữ Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị em. Nam Thư, à, bạn nữ kế bên và quý vị khán giả. Dạ em tên là Lê Hoài Thoại, em 30 tuổi, em làm sửa chữa điện thoại di động ở Củ Chi. Quê ở Củ Chi luôn hả Thoại? Dạ quê em ở Củ Chi luôn. Thoại 30 tuổi, sửa ừ. điện thoại ở Củ Chi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mời bạn nữ. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh, chào, chào bạn trai bên kia Em tên là Trần Thị Thu Hương, năm nay em 23 tuổi Đến từ thành phố Buôn Ma Thuột Em đang là dược sĩ Em làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại em đang làm ở bên quận 8 anh ạ Quận 8 đi Củ Chi chắc cũng hơi gần rồi nha <laughs> Bây giờ mình nói chút xíu về uh, ưu điểm và khuyết điểm đi Thoại Em uh, rất là uh, chú tâm cho công việc rồi khuyết điểm là gì? Ít nói với lại em ờ, không có giỏi giao tiếp lắm à, Nhút nhát đó đúng không? Rồi sửa điện thoại người ta vô ta sửa rồi không có nói cái lo sửa điện thoại không hả? Dạ em chỉ nhận rồi em sửa thôi Em sửa giùm anh cái điện thoại coi Hồi <laughs> nay giờ gọi không được, mất màn hình rồi luôn, vô internet không được luôn ơi, dạ. Nghĩ sao người ta sửa điện thoại thông minh, anh đưa cái điện thoại đó ra sao sửa được anh lên Tịnh cài internet vô Cài internet vô, anh niềm tin dữ quá thì còn à, Hương, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em ờ, cũng rất là nhút nhát cũng rất là ít nói cũng ờ, hơi cứng đầu em nhận định em cũng hơi một đứa hơi vô tâm một xíu em rất thích đi ờ, hát và giao lưu với à. mọi người hát giao lưu liền em anh đã đi hết một phần ba quãng đời Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi Nhiều lần muốn đổi chân buông lơi nghỉ ngơi Do em khó hay là đời khó em ơi Muốn nói cho em nghe bao nhiêu là điều Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu Về ký ức, về bao câu chuyện tình yêu nhưng nói chung là anh đã yêu em người ơi hay quá Hình. Bài này một bài hit của anh Trịnh Thăng Bình đúng không? Trời dạ ơi. đúng rồi. Hay quá, không phá hit của anh Bình hát hay quá. Dược sĩ mà hát hay nữa về chết rồi, người luôn á. Bên đàn gái ta hát vậy, bên hát, đàn trai hát em. Hát đáp giao Tiếp lưu liền. Luôn. Nào. Từng hạt mưa lung linh xôn xao để mộng mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình mình giạt dạo phố xa thêm tan gian này về mơ lúc phải kể vẫn thấy quanh mặt tình yêu vẫn đam mê nhẹ nhàng rũ trên mưa ngâu lung linh cơn mưa lâu mưa rêu mãi làm gì do sầu hơi trái tim cô đơn lạt lời hay nước mắt cười để thấy quanh ta tình yêu vẫn có đôi đặt bàn tay lên khóe môi chiếc thôn vẫn xa vời Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông Người yêu hơi em biết không Vẫn say đắm trong lòng Dù thời gian trôi qua Tình vẫn trao người thiết tha Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ anh Anh mong bước chân em về trong nắng mai Đừng màn bóng đêm vô tình về vây kính trong tâm hồn Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương Hai <laughs> Chà Mạnh dạ. mẽ lên em ha Dạ Mình nếu mình chuyển cái đó thành anh với em thì mình sẽ hát mạnh mẽ hơn nữa Được không? Sáng Để sủa chị. Chị Đẹp trai Chào em Hơi nhút dạ. nhát Nhìn mặt là thấy vui rồi đó dạ. em có đang giận ai không? à, tại vì em hồi hộp quá hồi, hồi hả dạ. thoải mái lên có anh bên cạnh nè thoải mái lên <laughs> mặt thấy cưng dễ sợ nhỏ lớn ra đường có ai nói mặt mình buồn không ừ dạ có có hả mà dạ. tức là bây giờ đang vui đang buồn hay đang bình thường dạ tại vì mặt em nó vậy lúc đấy. nào nó cũng vậy mấy người này là không có đi khai trương được <laughs> ừ. thấy không đúng dạ. gương mặt khó đi khai trương lắm ta phải tới sau thôi đúng rồi nhưng mà tết đó rồi vậy đó bây đừng... giờ em mới về nhà anh chỉ em nè em về nhà em để cái gương trước mặt á em nhìn vô cái gương nè không ai em đóng cửa hết trơn nếu nhát đóng cửa hết em, <laughs> em làm như thế hoài á cái cơ mặt á nó sẽ vận động nó sẽ thay đổi để nó có nhiều cảm xúc trên gương mặt hai em trai nghe lời anh đi dạ. hồi đó cái mặt anh thấy gốm luôn cái mặt anh sau đó anh soi gương hồi đó dưới quê mà nhút nhát lắm sau đó lên mà soi gương mình làm vậy hoài đó làm hoài cái mặt mình nó nó cơ mặt nó thay đổi và tự nhiên cái mặt nó sáng lên liền chứ đẹp trai lắm chứ bộ không nào dạ. trời ơi sáng trưng trời cũng hot boy lắm đừng có giỡn cái này tôi tút lại nửa tiếng đồng hồ tôi bảo đảm ấy nhìn không thua gì sơn tùng mtv trời ơi mặt hàn quốc ha mắt một mí thoại giờ mình đối thoại với chị nè thoại ừ. có trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ thì trước giờ em cũng chưa có mối tình nào hết à, em cũng có đơn phương ờ, một hai người nhưng mà cũng chưa có nói ra trời ơi bây giờ là dạng như là để ý mà đơn phương ai hoặc là thích ai người ta hay gọi là dùng từ crush á mình crush dạ. người đó đúng ừ. không dạ chưa trải qua mối tình nào luôn chưa yêu ai đúng luôn rồi hả? dạ chưa tội nghiệp nhỏ không trời ơi hương vậy còn hương em trải qua mấy mối tình rồi dạ nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chưa có hiện tại em có quen một hai người nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi ờ. thì sau đó thấy hai bên không hợp nên là tụi em không có đi tiếp nữa có nắm tay chưa dạ có có uh, ờ, hôn chưa vậy dạ chưa chưa chưa thấy chưa vậy chưa phải là tình yêu nắm tay ai chưa thời đi học cũng có nắm tay với bạn nữ nắm tay bạn nữ chơi kéo co vậy hả <laughs> dạ nắm, tay bạn nữ thấy cảm giác sao dạ đó là gì chỉ là bạn thôi cái đó mình không tính nha dạ ê chà tình trường là chưa có gì như những trai người trăng. còn sót lại sài gòn chưa yêu được dễ thương trong trắng ngây thơ thời đến qua anh coi đàn gái sao mà dạ. đàn trai hiền khô ô chào em gái chị dạ, chào anh mở kiến ra thử xem nào trời ơi chớp mắt tao nói chớp một cái tao nói nó tắt đèn luôn ơi mắt rất là xinh nha Hồi dạ, con mắt xinh dữ gì anh. mắt sáng lắm luôn á dạ. em mở kính ra em xinh gấp 10 lần khi đeo kính Dạ. mà đeo kính phải chọn cái kính nào nó hợp nó còn xinh hơn nữa dạ trời đàn trai thấy là chịu rồi đó dạ nhưng mà bên đây hiền quá à hai đứa hiền nữa nhút nhát nữa rồi giờ ai nói chuyện với ai rồi một cái người trụ cột trong gia đình nếu mà hiền quá em thấy sao đôi lúc cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng rồi phải mạnh mẽ lên nha đừng có hiền quá em không thích điều gì ở đàn ông không có được gia trưởng à này mà gia trưởng cái gì này chỉ có sợ vợ thôi nó hiền quá chắc chắn hiền hơn bên đàn gái à, dạ. nhát hơn đàn gái nhưng mà cặp này em thấy được cái nha hợp rất hợp lý luôn đàn trai chịu đàn gái đó nha được đó dạ vậy còn à, bên à, thoại em thích một mẫu người con gái như thế nào không cần cao lắm đâu à, nhỏ nhắn dễ thương được là chị được ừ. cái này em dư đã sức ứng được luôn <laughs> đàn gái dư xăng dư sức da trắng da đen gì có không tiêu chuẩn à, gì không ờ, dạ không ờ, em chỉ ờ, chỉ cần lịch sự lễ phép với lại người lớn là được rồi trời ơi con gái thì ai cũng lễ phép quan trọng là mình như thế nào thôi thoại có tật xấu gì không khai thiệt em ngủ cũng nhiều lắm mấy ngày nghỉ là em ngủ nguyên ngày luôn à, thích ngủ đúng không dạ ngủ rồi có ngáy không dạ không à, ngủ rồi có đạp không dạ không ngủ rồi có lăn không dạ không không luôn hả dạ. ngủ im nằm im cục vậy hả dạ có gì nữa không khai thiệt nha khai thiệt nha dạ không em không có ừ, cà phê hay là ăn nhậu gì hết ừ giỏi rồi em có tật xấu gì không kể chị nghe luôn dạ yeah, tật xấu của em em thấy em ham ăn ham ăn nó khác thích ăn ham ăn ham, ham ăn, ăn là nhiều. dành của người khác ăn còn thích ăn là mình mua ờ. càng à, nhiều đồ ăn càng tốt thích ăn là rất là mình rất thích rất nhiều đồ ăn còn ham ăn là cái gì cũng ăn Dạ cái gì cũng ăn và ăn cái gì Ăn nhiều luôn Dạ thường em đi với đám bạn của em thì em rất là chân thật là em là đứa ăn sau cùng À đôi đũa vàng là em á đúng không? <laughs> dạ. Cái đó là thích ăn thôi Em dạ. thích ăn không? Dạ cũng thích chị Em có cũng có biết nấu ăn nữa Rồi biết nấu ăn luôn giỏi dạ. nhở Nấu món gì? Dạ canh rồi à, xào rồi à, nấu gì em cũng làm được hết ừ. Rồi bây giờ em là đang à, sống ở Củ Chi dạ, Là vâng, em sống chi. với ai? Dạ em sống với là ông bà ngoại Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ bảy mươi mấy tuổi rồi à, Rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em đã mất ờ, từ, sớm Sống với bà ngoại từ nhỏ luôn hả? Dạ Vậy là em cũng không có anh chị em gì hết hả Thoại? À, dạ em cũng có một người em nhưng mà cũng đã bị tai nạn giao thông mất uh, cách đây ba bốn năm rồi Đi buồn với em điều đó ha à, Dạ không sao Rồi bà ngoại làm gì Thoại? Dạ ông bà ngoại hiện giờ thì đang buôn bán với là cô dì ở bên Bình Dương Là, dạ. là nuôi em từ nhỏ tới lớn luôn Em à, ở với ông bà ngoại Dạ em ở với ông bà ngoại từ nhỏ Tội nghiệp ông bà quá nha thương quá à, thương tức là một mình tự lập rất sớm vậy là chắc chắn là ông bà ngoại cũng hết sức là mong em sẽ có một gia đình ổn định đúng không dạ ừ, chị cũng mong hôm nay em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của em rồi bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân xem à, ý kiến như thế nào nha thoại đi với ai thoại dạ bữa nay em đi với là hai dì của em dạ ừ. có dì út và dì năm rồi xin chào à, bên đàn trai dạ em là dì út của cháu hoài thoại thì nói chung là cháu ở nhà thì từ nhỏ giờ ở với ông bà rất là hiền và dễ thương cháu rất là siêng năng cô gái bên đây thì út thấy rất là dễ thương hiền và <laughs> xinh xắn à, nếu mà được thì hai đứa cho nhau cơ hội bấm nút để mình tiến xa hơn nữa dạ. xin cảm ơn chương trình trời còn dạ. À, chị cái bên là gì gì luôn hả chị năm nói về câu đi chị năm nãy sao chị năm khóc vậy mình thấy tội à, đi là đi à, không có mẹ thương ừ. có gì hay gì không mà thấy tội nghiệp Dì có mong muốn điều gì ở cho Thoại cho cháu không? Mong muốn cho nó ừ, gặp bạn gái cho nó kết hôn để để nó ừ, có gia đình cũng mừng cho nó. Thoại nó ngoan không gì? Ngoan. Nó có dắt ai về chưa? <laughs> Chưa. Dễ gì nắm tay nó còn không dám mà. Dạ, hy vọng rằng với sự ủng hộ hỗ trợ của hai dì á thì Thoại sẽ cố gắng để làm lụng để phát triển ha. À, mấy đứa trẻ giờ nó cũng giỏi lắm. Nó sẽ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nó năng động sáng tạo nữa. Thôi thấy nãy gì ngồi gì cứ quệt nước mắt hoài à Dì là thương thoại dữ lắm luôn ha Dạ Rồi cảm dạ. ơn hai dì nha à, Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với à, bác gái, chị gái và các bạn của em Dạ em xin chào gia đình của Hương Rồi Chào à, hai MC Quyền Linh và Nam Thư Dạ Hai dạ. MC cô. À, vui tính, <laughs> dạ. dễ thương Vâng, thì trước hết thì ờ, ờ, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các cháu có cái buổi gặp gỡ hôm nay Thì ờ, cháu Hương ấy thì sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột trong gia đình hai ba mẹ đều là giáo viên dạ à, nên là cháu cũng được uh, dạy dỗ uh, ngoan hiền lễ phép dạ. chưa khi nãy nói cái gì um, vô tâm cái gì thì tôi thấy là cháu dùng từ sai đấy chứ còn <laughs> thực ra cháu rất ngoan lễ phép tôi ở dưới Sài Gòn này thì cháu ở với tôi rất biết lễ phép kính trên nhường dưới đấy là đối với cháu hương còn cháu thoại bên này thì tôi thấy cháu rất là hiền dễ thương chân thành cũng rất là mong thì thông qua cái chương trình này thì hai cháu tạo cơ hội cho nhau mình gặp nhau mình tìm hiểu thêm có cái tình cảm yêu thương chia sẻ đồng cảm thì có thể các cháu sẽ tiến tới xây dựng được một gia đình hạnh phúc dạ cảm ơn nàng gái nhiều chắc dạ. là bé ờ, nói chuyện ờ, mình vô tư nhưng nó nhầm vô tâm <laughs> nãy quỳnh linh nhìn mặt thì rất rất là phúc hậu luôn dễ thương rồi bây giờ là chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt cố yeah. Dạ. lên nhà thoại cố lên yeah. Dạ. bây giờ mình gặp bên đàn gái mình mạnh mẽ lên nha có anh Quỳ Linh ủng hộ đây đừng có lo gì hết kéo rào rồi không gian này là của các bạn yeah. Ừ. Dạ, lớn lên dạ. theo thoại dạ em cảm ơn anh à. anh hy vọng là sẽ được uh, hát cho em nghe hàng đêm ồ oh, dạ em em cảm ơn anh dạ em cũng có món quà gửi cho anh dạ chợ xương rồng nếu mà hai mình đi đến thành đôi á thì à. cái cây xương rồng này tượng trưng cho là anh sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn còn anh có thấy cái cây nấm lùn ở đây không thì nó giống như em em sẽ luôn ở bên anh giúp đỡ anh anh cảm ơn em <laughs> đây đây món quà này là là tai nghe đúng không dạ ủa cái này xài làm sao thoại dạ để em đeo cho bạn nữ ờ à, đeo cho bạn nữ đi đó cái, cái, Ủa chứ không phải là cái này đeo lên tay hả anh? À dạ cái cái cái này thì mình để mình nghe nhạc sau à. Ta hỏi nó hồ dạ không? Dễ thương Đeo quá là à. đeo lên đây đúng không? Còn dạ. không, bây giờ đeo này là để mấy mốt nghe nhạc sao hả? Dạ. Rồi. À. à. Sao rung dữ vậy? Um, rung không? <laughs> Dạ rung không? Rung. rung phải không? Dạ. Nắm tay thử dạ, bạn. Nắm tay cái hết rung. Nắm đi nắm thử coi hai đứa nắm thử coi. Được hai đứa nắm tay chứ bắt tay gì? nắm tay chứ phải bắt tay gì? Ừ đó đây đây đây đây à, ờ, okay. họ hỏi bạn gái có sửa điện thoại không điện thoại có hư gì không có hư gì là anh sửa cho em dạ ừ. thôi về chỗ dễ thương quá ngồi đi điện thoại thấy chưa hiền không dễ dạ, hiền đàn trai hiền lắm luôn á rồi bây giờ nè hai đứa đó trò chuyện với nhau đi mình cảm giác coi lần đầu tiên hai con người chưa bao giờ biết nhau gặp nhau nói chuyện tình yêu với nhau thế nào rồi bắt đầu anh cảm thấy em uh, giống như những gì anh tưởng tượng lúc vừa nãy anh tưởng tượng em là như thế à, nào uh, anh tưởng tượng em là một người ờ, nhỏ nhỏ dễ thương kéo rèm ra anh cũng hơi bất ngờ anh không ngờ là là giống, giống với cái dạ. sự tưởng tượng của anh như thế này dạ thành em thì <laughs> em em xin lỗi như vậy em có tưởng tượng là bên anh sẽ là làn da trắng ấy nhưng mà ừ. không sao em cũng rất là yêu thích cái làn da ngâm của anh anh ờ, anh muốn hỏi là ờ, một tháng thì em có thể rảnh được bao nhiêu lần hỏi một tuần chứ tại sao hỏi một tháng thường em sẽ rảnh thời gian là cuối tuần ngày thứ bảy với chủ nhật nếu mà hai đứa quen nhau thì em cũng muốn anh với chút thời gian ngủ và đi ra đường dạo chơi với em anh có ngại đừng quá đường xa từ củ chi xuống bên quận bốn ờ, không à, anh không anh không có ngại dạ yeah. quan điểm tình yêu hôn nhân của hai đứa là gì nếu mà đã kết hôn thì sao kinh tế mình sẽ tính toán như thế nào thoại có quỹ dạ. đen không đâu Dạ tất nhiên là không rồi Kết hôn rồi thì uh, kinh tế sẽ cho dễ giữ Em chỉ uh, ở đạo suốt đời thôi Thương quá à. Dễ thương quá à. Một chàng trai hết sức là tình cảm Chị nhìn em chị rất là xúc động luôn á Bởi vì chị biết em ờ, Em rất là thiếu thốn tình cảm Và chị thấy Hương Cảm giác yeah. Dạ. chị ngồi kế bên Hương Chị cảm thấy Hương rất là ấm áp Hy vọng là hai đứa sẽ Dạ, dạ bấm dạ. nút cho nhau cơ hội dạ, nha ơn. thoại hỏi coi nữa về em thích sinh con trai hay con gái đúng rồi em em thích sinh con trai con gái <laughs> anh thì anh không quan trọng cái chuyện trai gái đâu anh nghĩ con nào là cũng mình cũng thương hết dạ thì cái chuyện sinh con trai con gái theo em thì chủ yếu là do bên đàn ông là theo dạ. cái theo em đi học là vậy nhưng mà uh, muốn thì em vẫn muốn có một đứa con trai có một đứa con gái nếu mà có gái không thì chuyện nó cũng không quan trọng đó là con đều là con của mình anh hy vọng là anh có thể uh, dùng cái ờ, quãng thời, thời gian của sau này để chăm sóc được cho em nó dồn nén bao nhiêu năm mới nói được câu đó <coughs> bây giờ nè phải thấy tim mình có khác thường chưa dạ em, rất rung rất rung đúng dạ. không tim ờ, có cảm thấy rung rinh trước ừ. bạn gái không dạ có có, có hả? hả còn em thì sao hả hương dạ em đang bị đốn tim bởi những câu nói của anh <laughs> trời ơi hai bạn để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại Chúng ta chỉ quyết định trong 3 tiếng đếm Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian Chúc mừng Thoại Chúc mừng em, chúc mừng em, chúc mừng Thoại Vui lên nè, vui lên, vui lên, vui lên, lên. Cưng quá Nắm tay bạn gái nắm đi Nắm tay, nắm tay đi Rồi, hãy đứa quay ra đây Bây giờ uh, Thoại phải nói một điều gì đó với à, gia đình à, bên nàng gái gia đình của hương nha dạ con à, xin phép gì à, à, cho con có cơ hội à, để à, đến được với à, với hương con hứa gì là con sẽ chăm sóc cho hương mốt nhớ gì nhớ đem điện thoại cho con sửa giùm nhé dì <laughs> nam khóc nữa kìa thấy thương quá à. dì nam khóc kìa nói với dì gì đi dạ cảm ơn uh, dì ờ, Năm với dốt đã ờ, tiếp theo con ờ, tham gia chương trình hôm nay nè Thoại với lại Hương hai đứa dễ thương lắm luôn á dạ. thật sự là cái sự có mặt của hai đứa ở đây á nó làm cho chúng tôi tin hơn rất là nhiều hạnh phúc đang ở đâu đó rất gần của chúng ta tất cả mọi người đang ngồi ở đây và anh Quỳnh Lê biết rằng cả khán giả đang xem truyền hình đang rất ủng hộ hai bạn bởi vì hai trái tim này rất là dễ thương luôn một người là dược sĩ một người sửa điện thoại có mặt bằng nào đó một bên sửa điện thoại một bên là bán thuốc, thuốc. hợp lý quá trời rất hợp lý và dạ. tuổi trẻ bây giờ rất là giỏi cố gắng lên các bạn nha mong rằng một ngày nào đó sớm nhất anh quyền linh chị nam thư ừ. sẽ nhận được tin vui của các bạn và anh quyền linh với chị nam thư hứa rằng nếu các bạn là đám cưới chị đi đó nha chị đi đó anh dạ. quyền linh và chị nam thư sẽ à, đi anh chị đi dạ. nào hứa với chúng tôi dạ, đi dạ. dạ hứa đi nào để chúng ta để tay vào nào cố gắng lên các bạn trẻ nha cố gắng chúng tôi nha. tin vào điều đó với ánh mắt các bạn tôi tin vào những tình yêu rất là chân thật chúc mừng các bạn dạ. Thang anh ừ, ừ. chưa gì nữa chưa hung đúng rồi nụ hôn đầu tiên thoại chưa bao giờ hôn và hương cũng chưa bao giờ nụ hôn đầu tiên đầu đời nụ hôn đáng nhớ nụ hôn lịch sử tình yêu của hai đứa hôn dạ. cho gì năm gì sáu sướng cái coi dạ ừ, con xin phép gì ờ, dì cho con cho con hôn em hương một cái ừ biết hôn không dạ biết không dạ dạ biết biết không hôn vô mẹ vô đó để nguyên để nguyên chưa chưa chưa gì hết bên má bên kia để nguyên để nguyên để, để nguyên, nguyên để yên để, để nguyên chưa y nguyên chụp tấm hình lưu niệm mở cái tay ra chụp tấm hình mạnh vô phun hít vô hít vô rồi cảm ơn anh dễ thương quá à thấy sao dạ thơm anh thơm, à? thơm. dễ thương lắm luôn á thật sự luôn á anh thích nói chuyện với hai đứa lắm cố gắng chăm sóc hương nha thoại dạ. về cho gửi lời thăm ông ngoại thoại bán điện thoại ở với ông bà ngoại dạ. thứ hai là em có một ờ, đứa em trai và em muốn là lo cho em của em em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi không được thông minh như người ta giờ dạ, mong muốn điều gì ở chị em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc nếu mà chị em tìm được em đi cũng cũng không làm trên đây nữa thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn toàn ý ai lo cho em thì chắc là bố mẹ em sẽ lo hoặc là em sẽ cố gắng tự lập bằng mọi bằng mọi cách Quý Linh và Hồng Vân xin kính chào quý vị Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng Thép Vina Kioway Thép xây dựng Nhật Bản Tinh thần thép Ngay bây giờ thì Quý Linh và Hồng Vân sẽ đến với cặp đôi đầu, đầu tiên, tiên. trong công việc thì em sẽ là hoạt bát linh động tự lập nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ nhậu được không chắc khoảng tầm chục tầm chục hơn bạn xíu thôi <laughs> bốn mươi non bốn mươi non ôi trời ơi <laughs> mời nhà trai Đây, chào em Rồi, Rồi ngồi đi em Xin mời nhà gái Nào, mời bạn trai. Em xin chào tất cả mọi người. À, cả trường quay anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Trường Giang. Em năm nay năm tuổi anh. Em đến từ Nam Định. À, em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà làm công tác này ở trên Lâm Đồng. Nghề nghiệp của em là đi công trình. Em là chỉ huy trưởng. Em bạn Trấn Thành hả? Kéo <laughs> anh sao anh? <laughs> Rồi. Rồi còn em. À dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh. À, em là Thanh Xoan, hiện tại cũng là 25 tuổi à, hiện tại đang công tác tại quận 7 đang làm trưởng phòng của công ty ờ, bất động sản Adio bây giờ thì à, đàn gái cho chúng tôi biết một à, chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi ưu điểm của em thì chắc là về trong công việc thì em sẽ là hoạt bát linh động tự lập cũng biết nấu ăn nhậu cũng là một ưu điểm đúng không ạ nhậu nhậu nhậu được không dạ. mấy lon bia chắc khoảng tầm chục tầm chục chục lon wow em có nghe không em ơi có chị ạ à. thế em bao nhiêu lon nào hơn bạn một xíu thôi 12 <laughs> lon hả hay 15 lon à, tầm 40 non 40 non ôi trời ơi. <laughs> em thì dân công trình mà bảo không biết nhậu thì cũng Trời sai sai chết Há rồi nha gặp tử kỳ rồi <laughs> còn em ưu điểm khuyết điểm là gì à, ưu điểm của em là người khá là trung hòa mọi thứ có là không có điểm mạnh gì trong công việc thì em là người uh, xử lý vấn đề tức thời nó tốt nhưng mà lại không giỏi cho vấn đề là lập kế hoạch lâu dài uh, gọi gì nhỉ không chỉn chu cho mặc, có hút thuốc này có nhậu này nhiều điểm khác mà em chưa nhớ ra <laughs> tật, xấu của em bên đây là gì à, chắc em cũng lề mề hẹn mọi người thì em sẽ khoảng là tới sau 30 phút một tiếng à. rất là ừ. lề mề hay nóng tính có chút đỉnh đỉnh nhậu nữa đúng không Uống dạ. thuốc không dạ không ạ em à, có mấy mối tình rồi em thì có một mối tình nhưng mà mối tình nó khá lâu năm 10 năm nhưng tại sao lại chia tay bọn em chia tay đấy là giai đoạn mà em và bạn ấy bắt đầu ra trường ạ hai người xung khắc về chí hướng làm việc cuộc sống nên dẫn đến chia tay ờ, đến nay bao lâu rồi 3 năm 25 tuổi mà ông 13 năm ông yêu thế ông yêu từ năm bao nhiêu tuổi em ông nói tôi nghe xem em yêu từ năm cấp cấp hai chị ôi giời. à. tôi tôi phải sang tôi nhìn mặt ông tí hai em chị sau mối tình đó em có mối tình nào khác nữa không ừ, không một tình nào khác chị một phần cũng vì công việc một phần là hồi xưa em yêu thì thấy cuộc đời nó chỉ có một một màu thôi bây giờ em không yêu nữa thì cuộc sống cảm giác nó muốn màu thôi vậy sống đừng yêu đi <laughs> nhưng mà cho nó có nhiều màu cho nó đẹp <laughs> nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn như em thấy là em đi suốt uh, đi công trình thì nhậu nó ăn và nhậu thôi đến lúc mà về nhà chẳng hạn thấy hàng xóm đang nấu cơm ấy thấy cái cảnh gia đình ấy thì lúc đấy là cảm giác rất là buồn tại vì đi công trình là thường cô đơn một mình mà thì lúc đấy em nghĩ là đến lúc giai đoạn mình nên lập gia đình rồi bây giờ còn tình trường của em sao nào ừ, cũng trải qua nhiều Ờ, động lại thì chắc là được ba mối tình lý do tại... tại sao chia tay cả ba mối tình cái người đầu tiên á thì em nghĩ là chắc là bạn ghen quá thì bạn ấy có chút vũ phu còn ờ, bạn thứ hai á khi mà về gia đình rồi mới thấy là bạn ấy trong gia đình thì quá là gia trưởng Sau rồi đến mối tình thứ ba á, thì <laughs> em thấy là bạn ấy quá là keo á keo kiệt bỏ luôn Thế em mong muốn cái người bạn trai của em là phải có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn cao bạn trai mình sẽ cao khoảng tầm 1 m bảy, da ừ. ngăm ngăm đen cũng được, không cần trắng. Đi công trình có ai trắng đâu. em <laughs> thấy này chuẩn này. Đấy. À em đặc biệt là thích răng. Nghĩa là bạn trai em răng phải đẹp. Răng em đẹp không em? Đưa chị xem để kiểm tra coi nào. oh, <laughs> rất được. Dạ. Em có gia trưởng không? Một chút gia trưởng. Em có vũ phu không? Không em Thôi. sợ bạn gái bắt nạt đấy <laughs> em đó. để anh à, qua kiểm tra nhà gái coi sao nhưng mà em trai muốn một mẫu hình lý tưởng của em như thế nào là người có tính cách một chút cá tính một chút ạ cá tính nó nhậu đó mười lon là cá tính lắm đó <laughs> sinh là được uh, cái tốt nhất mà không sinh thì cũng sinh uh, ờ. nói chung là có mẫu hình lý tưởng nào không uh, ờ, hòa minzy và cá tính như hòa minzy là được mẹ em có dặn điều gì khi đi tìm vợ không mà em bảo là mà vợ mà cá tính mà chị được mày á thì là về nhà là không phải rửa bát không phải nấu cơm là mà em làm hết cho chị em được hả em thôi ừ. đúng rồi dạ chào anh Nguyễn Linh trời ơi nó sững sờ liền đấy chưa sững sờ xin đó dạ đó. cảm ơn rất là điện ảnh cũng nha. phản phất của hòa minh di đó lanh lợi lắm á mạnh mẽ cá tính luôn ừ. lý do tại sao ế ở trong cái môi trường thứ nhất là môi trường của em á thì là trên á thì là các anh sếp thì hầu như là đã có gia đình hết rồi còn sau thì mình nhân viên dưới mình thì những cái bạn đấy thì còn quá trẻ và em cũng không thích những người trẻ à, cái hai là em có một ừ, à, đứa em trai và em muốn là lo cho em của em em trai của em mà 20 tuổi 20 tuổi rồi mà tại sao em lại phải nghĩ chuyện phải lo cho em em trai của em là từ nhỏ đã không được lanh rồi không được thông minh như người ta à, là em, em trai đưa... có đây không <clears throat> dạ có kia à cho dạ. gặp em trai chút được không đâu. nhà em thì là bốn anh chị em là ừ, em còn một đứa út là 5 tuổi á ừ, em muốn là bố mẹ em lo cho thằng út còn ừ. cái em này thì có lẽ là không được lanh thôi nhưng mà vẫn rất là chịu khó làm việc thì em muốn là đưa vào đây để mình phát triển bản thân nó hơn nữa ừ, ừ. nên là em sẽ mong là tìm một người bạn trai là cũng sẽ chia sẻ với em được cái vấn đề này à phải dạ. lo dạ. phụ với em, em trai này đúng rồi em 20 tuổi đang làm gì đó là rửa xe ạ có học cái nghề gì không cũng không ạ học tới đó tới lớp mấy Lớp 8 ạ Thế lương được không? Cái một ngày làm được bao nhiêu tiền? Chắc tầm sắp xỉ 5 triệu Ôi dồi 5 triệu một tháng Tháng, một tháng hay một ngày? Một Ôi dồi ơi tôi tưởng 5 triệu tôi bỏ Tôi làm sửa xe tôi là sửa xe luôn đi chứ còn gì <laughs> Em tưởng nói một tháng chứ Thế hả à, một tháng thế là cũng có giúp được chị rồi đúng không? Vâng Có thương chị không? Có ạ Giờ mong muốn điều gì ở chị? Em mong chị kiếm được một gia đình hạnh phúc Em ờ, nếu mà chị em tìm được em đi cũng cũng không làm trên đây nữa thì về nhà phụ bố mẹ để chị ở đây chăm lo cho bạn trai toàn toàn ý nhưng mà chị lấy chồng rồi ai lo cho em thì chắc là bố mẹ em sẽ lo hoặc là em đi sẽ cố gắng tự lập bằng mọi bằng mọi cách bây giờ em trai thấy ờ, anh ờ, này có hợp với chị không cũng được ạ anh ấy cũng ờ, khá đẹp và cũng thông minh em thấy chắc chị hợp với chị hơn rồi cảm ơn em trai Em đi với ai? À, em đi với bạn thân em cũng từ Bắc ra đây khởi nghiệp với em. Dạ xin chào anh ờ, Quyền Linh và chị Hồng Vân. À, thấy là bạn nữ rất là xinh gái như hoa hậu vậy. Wow. À, rất là mong là bạn gái cho bạn mình cơ hội và bạn bấm. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào đi. Mở rào. em có món quà này tặng anh thì hiện tại là bây giờ em sẽ tặng cho anh cả cặp tại vì nếu như mà tí nữa anh mà bấm nút á thì em sẽ lấy lại một ly <laughs> tại sao lại vậy để hy vọng là hai cái ly này sẽ nhanh về cùng chung một nhà à, còn ví dụ anh không bấm nút anh phải tặng em lại cả đúng không dạ không em sẽ tặng anh luôn để anh tìm được một người thích hợp với mình à thì chắc chắn là rồi để tính sau em trời ơi đẹp quá <laughs> wow ly đẹp thật anh đẹp đấy còn em tặng ta gì đó cốc thì phải có nước đấy thì uh, mình tặng ly nước cam đấy ờ, thì à, <laughs> rất xin lỗi bạn à, tại mình xuống đây nó khá là vội dạ không sao à, nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì hy vọng là tối nay mình thể dẫn bạn để tặng quà bạn tôi làm bán với okay. hòa 7 năm tôi thấy lần đầu tiên tặng ly nước cam à, mình chào bạn à, bạn tên xoan đúng không ạ mình cũng khá ấn tượng với cái mặt mình già lắm rồi mình đừng có gọi mình với bạn nữa mình gọi anh với lại em đi nhá em em dạ. rất là xinh em là ừ, anh bối rối quá em là ừ, anh bối rối quá <laughs> cười tươi lên coi giang cười tươi lên cho cô ấy kiểm tra răng coi răng anh răng anh đẹp không em dạ cũng được <laughs> nếu như mà anh đi ờ, công tác xa mà khi mà mình hẹn hò thì một tháng anh sẽ sắp xếp cho em được bao nhiêu ngày ít nhất là ba lần ba ngày còn wow, ờ, em trai em thì anh nghĩ là thứ nhất phải để cho em trai em tìm được cái, một cái đam mê mà để phát triển chứ còn nhiều khi anh thấy bao bọc quá nó không không là cái tốt có lẽ anh thấy em em còn nói chuyện đỡ run hơn anh <laughs> đấy nên khả năng là xử lý tình huống của em ý rất là tốt chứ không chứ dạ. không anh thấy em nói sai sai <laughs> sai sai dạ ý là em cũng đang cho em trai em đi làm để làm để biết được là mình phù hợp với công việc gì để tiếp tục em có đưa tiền cho vợ được không được anh em giữ tiền thấy đau đầu quá nên à. khả năng là thôi ai giữ thì giữ mua gì em có cản không người ta mua một là cũng vợ đẹp thì cũng là vì mình mà anh anh cản làm gì anh ừ hay quá hay quá nào chúng ta sẽ quyết định trong 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian chúc mừng cảm ơn chúc mừng đấy nào để nắm tay uh... được được được được tay bạn ấm đấy và một điều đầu tiên đó là nụ hôn em xin phép uh, ờ, anh xin phép em với lại ờ, <laughs> mình được hôn bạn được không đấy dễ thương lắm